thương lắm con sống với hàng dừa mỏng say Câu hứa năm xưa trong một chiều trời mưa Em nói em thương anh nhiều Thương em anh tin rất nhiều Nhưng để không như giấc mơ đẹp Em rời xa trốn đây Một hai em muốn bước lên đô thành Vì em đã nghe câu chuyện vài người trong xóm nói thấm thoát đã ba năm Đi đâu mà xa xăm Tin em về thăm quê xa mắt ai với mẹ cha em Trong ngóng chờ đợi nhung nhớ một thời Rồi trên tay anh tâm thiệp cưới chiều tung tăng vãi mây gió kêu gào em ơi xin hãy quay về anh cũng phải có khát vọng trong cuộc sống này chạy theo đến tàn kiệt ngày em hành trang bước đi Bần hồ phan chiếu bóng người như cùng muốn em ơi ở lại Sẽ không còn những cánh diều